mượn mấy trăm Ngày mai thuê người ta đi học phụ huynh Chết mát mày đi, ngu si lụt tứ chi Lần sau lo học đi, không tích sự gì Chiều nay thanh tra, học nhanh không làm mình đứt phanh Hạ theo mưu ái, giờ sao tao chưa học bài Rồi cô alo, mẹ tao sẽ lại giết tao Ngày mai ra sao, mày làm được gì cho đất nước Làm sợ chim mơ cái gì bệnh quá đây nghe kinh chết đi được chú này bệnh cái gì là làm sợ chim mơ dẫm chị để miss thì chơi mỗi kem thôi duyệt giờ đi luôn chú à còn tiết sau thanh tra sắp đến rồi đách sợ mày nghĩ đi mày phải vì tương lai ok làm thế nào và máy kia cho mỗi máy năm chục ô ổ nhiều chú ơi mình phải vì tương lai thế thì được chú ơi xong nhé em ê à, trai sinh dâu bát mì một trứng thôi chơi cho nó bon mồm bát mì một trứng luôn mình là sờ chim mơ chất nhở xịn vãi ra trông chú muôn lần sau chốt luôn mấy môn đau đầu lần sau chúng mình lại đi ra đây nhở được ok đừng đang phây à nhưng mày nên nhớ kín cãi mồm không ông già sẽ giết tao ngạc nhiên chú ơi mất xe đạp rồi mẹ cha cái thằng nào trộm xe tao giờ mà tao về báo cáo thì toang đời lòng hách mới 4 giờ mà thôi tìm đã chú ơi Mày đi đâu hả xe ơi Về ngay có tao chờ mày đi đâu lặn Ở đâu tao chẳng thấy Cụ gì ơi cụ có thấy Là chiếc xe đắt này về thôi chú ơi mất xe thật rồi phụ huynh đã gọi mới xong phim mày ở đâu về nhà ngay toàn đời lòng hách ơ ơ ơ đôi mông này sẽ rất đau đừng khai cháu ra cháu vô tội đừng khai cái gì tại mày chơi tao tự nhiên đi rủ về tao giờ đi về với bố ái ôi rồi ly tham đào am stay here cháu có một cách cái gì miễn là không bị đánh là được cách của cháu bị đánh nhưng mà nhẹ hơn nói xem nào nhét bìa hết đau không có nghe rồi Chuyện gì xảy ra mà xe của tao lại ở nhà Chuyện gì xảy ra thì cháu cũng không biết luôn mẹ dấu yêu đánh con đi con biết mình sai rồi đánh con nhẹ thôi vì con là con của mẹ Việc gì phải đánh Chiều nay mà đi lượn trên hồ Tình cờ nhìn thấy Thằng Nguyễn nó đi xe máy Mẹ cấm luôn Dám lấy cắp cho xe của con bà Đứng lên mẹ tha Lần sau qua xe khi vào Tình hình không sao Mẹ tao nghĩ tao ở trên trường Lại chơi trên cao Một tí nữa toàn hai thằng Mẹ rất siêu Chúng ta nên tuyên dương và khen thưởng Cảm ơn mẹ yêu Bọn con mày yêu mẹ nhiều Sao hội bây giờ loạn thật Ta nạp ra không thấy xe đâu Đúng rồi bà trẻ ạ Con mãi đi tìm xe cho chú à Còn quên cả chặt tiền nét cho chú cơ Sao bây giờ loạn ghê câu trước sao bây giờ loạn ghê câu trước nữa thế con mãi đi tìm xe chú quên cả trở thành nhé thế à